trong thanh niên này giống như con con cắt kia anh em rồi ờ, mình giống cái gì được nói chung là ba mẹ sinh ra bây giờ như này thì thì, thì như này thôi thì thực ra tôi bảo ông nha bây giờ tôi đẹp thích đẹp như hot boy quá là dễ thì mẹ tôi vứt mấy cái củ ra đẹp trai bình thường chẳng có vấn đề nhưng mà bây giờ ba mẹ sinh ra mắt tai mũi miệng các kiểu đầy đủ nói chung là vẫn hơn nói chung là gọi là hơn rất là nhiều người nói chung là hơn rất là nhiều người ở ngoài kia rất là nhiều người khổ nói chung mình cảm giác ok chẳng có vấn đề ông chê chê tiêu tôi thấy bình thường <clears throat> nhưng mấy thằng như ông là mấy thằng gọi là nói là nói thẳng nhá cái này nói thẳng nhá cái này tôi tính tôi không thích nói à, nó tránh rồi nè mấy thằng như ông là mấy thằng vơ vẩn không làm gì được cho đời thay vì cái thời gian mà tôi như ông mà tôi sẽ đi ỉa cho sướng cái lỗ của tôi nó phê hơn thì tôi không bao giờ tôi chọn cách như ông quá là tầm thường người tôi gọi là quá là tầm thường một cái con người gọi là quá là tầm thường thua những cái em mà ngoài kia những cái em mà bán vé số hay là gì để đi mưu sinh thua thua rất là nhiều mấy thằng vơ vẩn đi gọi là mấy thằng vơ vẩn đấy À. mấy thằng như ông mà đáng ra tôi nghĩ đáng ra tôi nói nha tôi nói tôi hơi bị nghiệp nhưng mà đáng ra mấy thằng như ông là là đừng có cho cái miệng đừng có cho cái miệng miệng như thế là không được không ổn nói nói hơi bậy nhưng mà thực sự là như thế phải cho phải trao những cái miệng cho những cái người mà đang bị khuyết tật ngoài kia đi cho cái thằng như ông mà hơi bị phí bị phí đi quá phí đi nói đi hơi khẩu nghiệp tí mà đi mà thôi cũng kệ gì cả nghiệp gì với mấy thằng này gọi là mấy thằng xăm lô rồi như thế thì lại lại lại chê ai quá anh bảng ngọc với mọi người nhá ok đi kệ đi kệ mấy thằng ức ờ mà đáng mà tính ra kênh tôi là ok tên tôi toàn người đàng hoàng chứ tên tôi là toàn người đàng hoàng này lâu lâu sóc vô thằng ức ơ ờ. không leo top 2 là chắc chắc là để để sau em ạ chắc là để sau anh nhìn em vậy anh chửi em mà đâu có đâu đâu có chửi em đâu không có chửi em chửi em làm gì em làm gì mà anh chửi em đúng không ai mà đi chửi em đàng hoàng là ai thích đàng hoàng là ai thích ai quý chửi làm gì Dụng dụng chắc bằng tay chỉ có nói bằng miệng đâu à à được chặt luôn cái tay nó luôn chặt luôn cái tay luôn à, thằng này chưa biết chữ huế gì đó à trong những gọi là giang hồ khác kia hay đi chặt tay những cái thằng cao phim chặt ra tay luôn hê nó cù mày hê nó cù à, ờ, vô vô vô đánh giúp giúp giúp với giúp với anh em ơi giúp với uh, Saco ơi Saco ơi Saco giúp với đánh anh em nha đánh nha đánh này tập trung đánh này. rồi nó afk rồi ta ơi à vô rồi kìa vô rồi kìa ok ok ok khen khen khen cảm ơn nhiều trời ơi chơi cái gì thế Ủa sao lên level 3 luôn nhỉ Red sói với cóc mà lên level 3 à? Vô lý A few moments later Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây cái này cái này không để ý nha nhưng mà bình thường mình nhớ là không lên được bình thường mình nhớ là ăn một cái công à à đúng rồi đúng rồi nhầm nhầm nhầm nhầm đúng rồi ăn cái công cấp kinh nghiệm nhiều ăn mà ví dụ ăn red ăn red ăn sói với lại là ăn uh, ăn blue á, thì không lên được nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi vì cái công cấp nó nhiều kinh nghiệm hơn con blue nhầm nhầm mình nhầm bình thường là ăn red ăn sói với ăn blue á là còn một một chấm là lên ba còn đây là cung cấp nhiều kinh nghiệm được quyền về được quyền qua ai không qua ai giúp không qua ai giúp không chết rồi một không rồi đây là lát sớm hơn nhiều công này trông đi phết nha bớt rồi em bớt rồi em này này này lên nè tôi lên nè tôi lên nè thằng ngũ công đâu ta Boom. Search down cái gì? Search đau cái gì? Chưa search đau Hả? Được rồi, yên tâm, yên tâm, yên tâm, đồng chí yên tâm. chứ đi găng đi. Farm mà tôi tự động tôi lên tôi farm. Point. đó này mét của mẹ nó giao chùa được còn khác nó phải thế này xin chào đến luôn à anh biết mà biết cho kiểu anh biết biết là xem người ta chơi rồi nhưng mà không không biết chơi cái đấy thì có xem người ta chơi rồi xem hút hút phát hút phát hút phát ngon ơi giỏi ngon ngon ngon ngon chạy chạy chạy mày hơi bảo bảo bảo bảo bạn như này bạn nhiều sao để xem để xem sao ghép này trên tết nhỉ à, vô là nó xoáy á gì thấy anh em nha nó thấy nha à chết rồi combo mát pin luôn rồi hết đam luôn lui ăn lui ăn lui ăn này này thì nhất là em tao đi luôn Yasuo này hay mà, Yasuo biết đánh mà Game này Yasuo gắn tim chứ đùa Gì ba Yasuo lưng mình rồi à lên lên lên lên lên lên rồi xong rồi xong rồi vui này chưa chưa bị sớt tao anh em ơi bị sớt tao đâu mình ngon mình ngon mình vui nhật mình vui nhật mình quy giật giờ post à, là game uh, sinh tồn chủ yếu là có nhóm ít người chơi vui nhưng để chỉ chắc chắn với lại ít luôn là hết hết nội dung à